Oh baby, I'm so boring, yeah, I'm so boring Mọi chuyện như đang vụt tắt trước anh, yeah Không thể kiếm tìm, làm sao để có được em ở bên cạnh Trong trời đông này, đầu óc cứ mãi ngẩn ngơ, mãi ngẩn ngơ Thế là xong này, yeah Oh baby, I'm so boring, yeah, I'm so boring Mọi chuyện như đang vụt tắt trước anh, yeah không thể kiếm tìm Làm sao để có được em ở bên anh Trong trời đông này Can't stop thinking about you I just wanna say Baby you're so good Nghĩ về em mỗi lúc Nụ cười đó của em em làm anh ngờ đôi phút Muốn biết mọi thứ về em cho chuyện nguyên cả đêm dạ. Và muốn cậu em say yes là anh rồi cả lên Cũng chỉ muốn trong giới cơ mãi stop Giờ thì anh biết em không có ngày thơ Đường về nhà giờ đây đã có em chờ Và cùng ngồi xem Netflix anh chiếu lúc 2 giờ Chìm đắm trong micro à, khiến anh psycho Em muốn anh gì hả? Cũng à, bỏ cho hai tô Mùi hương đã phản phất yêu em Theo thể dích lại tâm tư không thể cất cho anh không Oh baby I'm so boring, boring I'm so boring Mọi chuyện như đang phức tắt trước anh yeah không thể kiếm tìm làm sao để có được em ở bên cạnh trong trời đông này đầu óc cứ mãi ngẩn ngơ mãi ngẩn ngơ thế là xong này. yeah oh baby I'm so boring yeah. I'm so boring mọi chuyện như đang phức tắt trước anh yeah không thể kiếm tìm làm sao để có được em ở bên anh trong trời đông này can't stop thinking about you I just wanna say baby I hỏi Tại sao em xinh thế Anh muốn yêu em cả đời nhưng mà vì suy nghĩ về nền kinh tế Trong khi ông già em là sếp lớn được bao nhiêu người phải kính nể Anh tuy hơi nghèo nhưng mà đẹp trai nên xin bác đừng làm khó dễ okay. Có thể một ngày nào đó em đang quy ở đâu Em có nhớ từ khoảng thời gian lúc đó Đôi ta vẫn cãi nhau khi tim này không có vết chảy xước Niềm đau mày khắc sâu mình mất nhau chẳng thấy đâu Chỉ có anh ở phía sau à, Nếu thượng đế cho phép con xin cho em một giây phút ấy con sẽ trưởng thành con sẽ dũng cảm sẽ đưa tay bắt vâng lấy vì con đã yêu vì con đã xây chìm đắm chúng đôi mắt ấy tình yêu là phải công nhận không phải nhung đôi mắt ấy như đang tồn tại cho anh Không thể kiếm tiền, không thể ra để có em ở bên cạnh Trong trời đông này, đầu óc cứ manh manh Thế là xong anh, yeah, oh baby I'm so boring I'm so boring Mọi chuyện như đang vượt tắt trước anh yeah. Không thể kiếm tìm Làm sao để có được em ở bên cạnh Trong trời đông này Đầu óc cứ mãi ngẩn ngơ Mãi ngẩn ngơ Thế là xong này yeah. Oh baby I'm so boring I'm so boring Mọi chuyện như đang vượt tắt trước anh yeah. Không thể kiếm tìm Làm sao để có được em ở bên cạnh Trong trời đông này Can't stop thinking about you I just wanna say